Cô Nhụy xin chào các con Hôm nay cô xin mời các con hãy cùng lắng nghe một câu chuyện cổ Grimm được mang tên Người bày tôi trung thành Xưa có một ông vua tuổi già lâm bệnh nghỉ bụng tờ chết đến nơi mất rồi Vua cho đòi bác Johannes trung thành tới Bác là người hầu được vua yêu nhất Bác đã suốt đời tận tụy với vua, vì vậy mà vua gọi bác là bác Johannes Trung Thành. Khi bác đến bên giường vua, vua phán Johannes Trung Thành ơi, ta biết ta sắp chết, ta chỉ băn khoăn về con ta, nó còn ít tuổi, dại dột nếu nhà ngươi không hứa với ta sẽ dạy cho nó biết những cái cần biết và khuyên bảo nó như người cha thứ hai, thì ta không yên tâm mà nhắm mắt. Johannes đáp, dù phải hy sinh đến tính mệnh, thần cũng không rời bỏ hoàng tử. Thần xin thề một lòng một dạ phụng sự hoàng tử. Vua nói, thế thì ta chết cũng được yên tâm. Sau khi ta đã nhắm mắt rồi, thì người dẫn cho nó xem toàn thể cung điện, tất cả các buồng, các phòng, các hầm, cùng tất cả các châu báu ở đó. Trừ cái buồn ở cuối hành lang dài có bức chân dung công chúa mai vàng. Vì ta sợ nó đâm si tình mà ngất đi, rồi sẽ gặp nhiều tai ương. Nhà người phải bảo vệ nó sau khi nghe bác Johannes trung thành thề lần thứ hai, vua yên lặng, đặt đầu xuống gối, rồi tắt thở. Khi tang lễ đã xong, bác Johannes trung thành cho vua mới biết lời mình thề với vua cha bên giường bệnh và nói Thần sẽ giữ lời thề và sẽ tận tụy với bệ hạ cũng như đối với vua cha, dù phải hy sinh tính mệnh cũng cam lòng. Đoạn tan vua cha, bác Sơn hết trung thành tâu với vua mới. Bây giờ là lúc thần phải cho bệ hạ biết kho tàng của người. Thần xin đưa bệ hạ đi thăm cung điện vua cha để lại. Bác dẫn vua mới đi khắp cả cung điện, từ trên xuống dưới xem tất cả của báo, trừ cái buồn có bức chân dung nguy hiểm là bác không mở. Bức chân dung để ở chỗ mà mới thoạt mở cửa là non thấy ngay lộng lẫy trong tựa người thật, đẹp và có duyên nhất trần gian. Vừa thấy đến cửa đó bác sơ hết đi thẳng, liền hỏi, sao nhà ngươi không mở cửa ấy cho ta? Sơ hết đáp, dạ bẩm, trong đó có cái đáng ngại cho bệ hạ. Nhà vua nói, ta đã xem tất cả cung điện, giờ ta muốn biết trong buồng này có gì. Vua định cố sức đẩy cửa, thì Sohanet trung thành vội níu lại nói Khi đức vua sắp chết, thần đã hứa không để cho bệ hạ thấy vật ở trong buồn, nếu không sẽ vạ đến bệ hạ lẫn cả thần. Nhà vua đáp, không được, nếu ta không vào được thì ta cũng đến héo hon, ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, nếu không được thấy tận mắt, ta cứ đứng lì đây cho đến khi nào người chịu mở cửa ra. Biết không ngăn được vua, Johannes trung thành buồn bã thở dài, tìm chìa khóa buồn trong chùm chìa khóa to của bác. Bác mở cửa buồn vào trước, định chè bức chân dung không cho vua thấy, nhưng không được vì vua đứng kiển lên nhìn qua bác. Khi thấy chân dung người thiếu nữ đẹp lộng lẫy, đeo toàn vàng ngọc, vua ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Johannes trung thành nâng nhà vua mang lên giường và lo lắng nghĩ Trời ơi, tai họa đã xảy ra rồi, biết làm sao bây giờ? Bác đổ rượu vang cho vua, vua tỉnh lại hỏi Cô gái đẹp trong tranh là ai? Johannes trung thành đáp Dạ thưa, đó là công chúa Mai Vàng. Vua nói, ta yêu nàng say đắm. Dù tất cả các lá cây có thể biến thành lưỡi, thì cũng không thể nói hết lòng ta ta phải chiếm được nàng thì ta mới sống được. Người là Johannes trung thành của ta thì ngươi phải giúp ta làm việc này. Người hậu trung thành suy nghĩ mãi, vì riêng việc tìm đến gặp mặt công chúa đã khó. Mãi sau bác mới nghĩ ra một mẹo liền tâu vua. Chung quanh công chúa cái gì cũng bằng vàng, từ bàn ghế đến bát đĩa, cốc tách và các đồ gia dụng khác. Bệ hạ có cả thảy năm tấn vàng, Bệ hạ nên giao cho thợ kim hoàng một tấn để làm đủ các vật dụng cùng các loại chim, thú rừng, các con vật kỳ lạ. Công chúa sẽ thích lắm, ta sẽ đem những của đó đến gặp nàng xem sao. Vua sai đòi tất cả các thợ kim hoàng trong nước đến bắt làm đêm làm ngày cho xong những vật đẹp lộng lẫy. Khi đã đem các thứ đó xuống thuyền, bác Sơ Hanet trung thành ăn mặc giả nhà buôn, vua cũng trá hình như vậy vua tôi vượt biển, đi đến thành phố của công chúa Mai Vàng. Johannes trung thành lên bến một mình, dặn vua ở lại chờ, bác nói. May ra thì thần đem được công chúa về đây, vậy bệ hạ nên cho dọn dẹp trang trí trong thuyền, bày đồ vàng ra. Sau đó, bác sắc vào thắt lưng đủ mọi thứ nữ trang, rồi đi bộ đến cung điện của vua cha nàng. Khi vào trong sân, bắt thấy một cô gái đẹp ở gần giếng cầm hai chiếc thùng vàng múc nước. Lúc vẫy nước lóng lánh đi, cô ngoảnh lại, trông thấy khác lạ liền hỏi bác là ai. Bác cởi thắt lưng ra cho cô xem mà nói, tôi là lái buôn cô ạ. À. Cô reo lên, lắm đồ tư trang đẹp thật. Cô đặt thùng nước xuống xem từng thứ rồi nói, công chúa thích đồ vàng lắm, ông cho công chúa xem, công chúa sẽ mua tất cả đấy. Cô gánh nước đó là thị tỳ của công chúa, cô dẫn bác đến ra mắt công chúa. Công chúa thấy đồ trang sức đẹp quá nói, Đẹp lắm, ta muốn mua ngay tất cả. Nhưng bác Suhanet trung thành bảo nàng, Tôi chỉ là đầy tớ của một phú thương, những đồ này chỉ là một phần không đáng kể trong số hàng của chủ tôi để ở trên thuyền. Đồ vàng đó đẹp và quý giá vô cùng. Nàng muốn bảo đem hàng đến cho nàng xem nhưng bác Johannes nói, hàng nhiều quá, phải nhiều ngày mới tải được hết đến đây. Trong cung điện này e không có đủ phòng mà chứa. Nàng càng thêm tò mò ao ước, nói, um, Thế thì bác đưa ta đến xem những vật quý của chủ bác để dưới thuyền vậy. Johannes hớn hở đưa nàng về thuyền. Thấy nàng đẹp hơn cả trong tranh, vua sướng ngây ngất Nàng xuống thuyền, vua đón vào. Johannes đứng sau bảo người lái cho nhổ neo. cần hết buồm ra cho thuyền lướt nhanh như chim bay. Trong khi đó ở trong thuyền, vua cho công chúa xem bát đĩa, cốc chén, chim, thú rừng và những con vật kỳ lạ bằng vàng. Nàng mãi mê xem, không để ý là thuyền đã nhổ neo đi được vài giờ rồi. Xem xong, nàng cảm ơn người phú thương giả để về cung ra tới mạng thuyền, nàng mới biết thuyền đã ra khơi, cánh buồm đường căng thẳng. Nàng sợ hãi kêu lên, Thôi, ta bị lùa rồi, ta bị mắc vào tay một tên lái buôn, thả chết cho rảnh. Vua cầm tay nàng bảo, Tôi không phải là lái buôn, tôi là vua một nước, chỉ vì quá yêu nàng nên đã phải dùng mưu bắt nàng. Lần đầu tiên thoạt trông thấy chân dung nàng, tôi đã ngã xuống ngất đi. Công chúa Mai Vàng nghe nói vậy, yên tâm, cảm kích, thuận lấy vua. Thuyền đang lên đền ngoài khơi thì một hôm, bác sohanet ngồi đằng mũi chơi đàn, bỗng thấy ba con quạ bay đến trước mặt bác. Bác bèn lắng tai nghe chúng nói, vì bác hiểu tiếng của chúng. Một con nói, Úi chà, vua bắt được công chúa Mai Vàng đem đi về nhà rồi. Con thứ hai nói, nhưng vua chưa chiếm được công chúa đâu còn thứ ba nói chẳng chiếm được là gì công chúa ngồi bên vua ở trong thuyền ấy còn thứ nhất lại nói ăn thua gì khi vua lên bộ một con ngựa màu hôn sẽ nhảy lại vua mà nhảy lên ngựa thì ngựa sẽ bay lên chín tầng mây vua không còn bao giờ thấy mặt người vợ trẻ ấy nữa còn thứ hai hỏi vậy có cách nào thoát nạn không còn thứ nhất đáp, có chứ, nếu có một người khác nhảy tót ngay lên lưng ngựa, rút súng ở yên ra bắn cho nó chết thì cứu được vua. Nhưng ai biết được việc đó, người nào biết mà nói với vua thì sẽ hóa đá từ chân đến đầu gối. Còn thứ nhất nói tiếp, Tao còn biết thêm là dù con ngựa có bị giết chăng nữa, vua cũng chưa lấy nổi công chúa đâu. Khi hai người về đến cung điện, thì thấy một cái đĩa vàng trong đặt một chiếc áo lót của chú rể trông như là dệt bằng vàng bằng bạc nhưng kỳ thực chỉ là nhựa thông và chim sinh nếu vua mặc áo lót đó thì sẽ bị thiêu đến xương tủy còn thứ ba hỏi không có cách nào tránh được nạn ấy à con thứ hai đáp có miễn là có người đeo bao tay cầm lấy áo lót ném vào lửa cho nó cháy thì vua thoát nạn nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Người nào biết mà nói ra cho vua thì sẽ hóa đá từ đầu gối đến quả tim. Còn thứ nhất nói, tao còn biết thêm là áo lót có cháy đi nữa, vua cũng vẫn chưa lấy được vợ. Vì sao lễ cưới, nếu cô dâu khiêu vũ thì người sẽ bỗng tái đi rồi chết ngất. Nếu không có người nâng nàng dậy, mút ở ngực bên phải ra ba sọt máu rồi nhổ ngay đi, thì nàng sẽ chết mất nhưng ai biết mà nói ra cho vua biết thì sẽ hóa đá từ đầu đến chân. Ba con quạ nói chuyện xong lại bay đi. Từ khi biết được hết sự việc, bác Sohanet buồn rầu, không nói năng gì cả. Không nói thì hại đến vua, mà nói cho vua biết thì thiệt thân. Nhưng sao bác nghĩ bụng? Ta nhất định cứu chúa, dù phải hy sinh tính mệnh cũng cam. Thuyền cập bến, sự việc xảy ra đúng như lời quả nói, một con ngựa hung rất đẹp nhảy tới. Vua nói, được, để ta cưỡi nó về cung. Vua chưa kịp lên ngựa thì bác Sohanet đã nhảy lên rồi rút súng ở yên ra bắn chết con ngựa. Những tên hầu khác vốn ghen ghét bác Sohanet nhao nhao lên. Nó sượt quá, dám giết con ngựa đẹp đem đến để vua cưỡi về cung. Nhưng vua bảo chúng Chuẩn bị im đi, rồi hả nết trung thành của ta làm như thế chắc là có lý do chính đáng. Vua và công chúa về cung thì thấy một cái đĩa bằng vàng có chiếc áo lót chú rể trông tựa như là dệt bằng vàng bằng ngọc. Vua định lấy áo mặc thì bác sơ hà nết đẩy vua ra, lấy áo ném vào lửa cho cháy mất. Những tên hậu khác lại nhao nhao lên. Đấy, nó lại đốt cả áo lót cưới của vua. Nhưng vua lại quở rằng Johannes hết sức trung thành của ta, làm thế chắc là có lý do. Chúng bay không biết được đâu. Hôn lễ đã cử hành. Cuộc khiêu vũ bắt đầu, công chúa sắp nhảy. Bác Johannes luôn luôn theo dõi nàng. Bỗng thấy nàng tái đi, ngã lăn ra bất tỉnh. Bác vội chạy đến nâng nàng dậy và đem về buồn đặt nàng lên giường. Rồi bác quỳ xuống múc ở ngực bên phải nàng ba giọt máu nhổ đi Công chúa hồi tỉnh lại Vua thấy vậy Không hiểu tại sao bác Johannes lại hành động như thế Nổi giận hét Giam nó vào ngục Sáng hôm sau Bác bị kết án tử hình rồi bị đưa đến giá treo cổ Bác trèo hết bậc thang rồi nói Trước khi bị xử tử Tội nhân nào cũng được phép nói Vậy thần có được phép nói không? Được, ta cho phép Thần đã bị xử oan thần đã luôn luôn tận tụy với bệ hạ. Rồi bác kể cho vua biết bác đã nghe thấy ở trên mặt biển ba con quạ nói chuyện với nhau những gì và tại sao bác đã phải làm những việc vừa qua để cứu vua. Vua bèn kêu lên, tội nghiệp quá, hãy tha cho Sohanet trung thành của trẫm cho bác xuống. Nhưng bác Sohanet vừa nói dứt lời thì đã ngã lăn ra hóa đá rồi. Vua và hoàng hậu thấy thế buồn lắm, Vua nói, Johannes đã tận tụy với ta mà ta nỡ đối xử như thế ư. Rồi vua sai khiên tượng Johannes vào buồn ngủ đặt bên giường mình. Mỗi lần trong thấy tượng, vua lại khóc mà nói, Johannes trung thành ơi, ước gì ta làm cho ngươi sống lại được. Sau đó ít lâu, hoàng hậu đẻ sinh đôi, hai đứa con trai lớn lên là nguồn vui của mẹ. Một hôm, hoàng hậu đi lễ nhà thờ, hai con ở nhà chơi gần bố. Bố lại ngắm bức tượng thở dài và nói Johannes trung thành của ta ơi, ước gì ngươi sống lại. Bức tượng bỗng lên tiếng nói Bệ hạ có thể làm thần sống lại nếu bệ hạ chịu hy sinh cái gì bệ hạ quý nhất. Vua nói Trẫm sẽ vì ngươi mà hy sinh tất cả cái gì trẫm có ở trần gian. Tượng đá nói, nếu bệ hạ tự tay chặt đầu hai hoàng tử lấy máu bôi vào thần thì thần sẽ sống lại. Nghe nói vậy vua rùng mình, không dám tự tay mình giết con, nhưng vua lại nhớ đến ơn người bày tôi trung thành đã vì mình mà chết. Bèn rút gươm chặt đầu hai con, lấy máu bôi tượng thì quả nhiên tượng sống lại. Bác Sohanet lại khỏe mạnh tươi tắn đứng trước vua. Bác tàu với vua. Bệ hạ ăn ở có thủy có chung, bệ hạ sẽ được hưởng phúc. Rồi bác cầm lấy hai cái đầu lắp vào thân hai đứa bé, bồi máu vào chỗ chặt. Hai đứa bé sống lại chơi đùa chạy nhảy như trước. Vua mừng lắm. Khi thấy hoàng hậu về, vua giấu bác Sohanet và hai con vào một cái tủ lớn. Hoàng hậu bước vào và nói, Lúc nào thiếp cũng nghĩ đến bác Sohanet trung thành vì chúng ta mà bị nạn. Vua bảo, nàng có thể làm cho bác sống lại nhưng phải chịu hy sinh hai đứa con mình. Hoàng hậu tái mặt đi, lòng xe lại nhưng rồi đáp. Bác Sohanet đã trung thành đối với mình, mình chịu ơn bác nhiều lắm. Vua thấy vợ cũng chung một ý nghĩ như mình, thích lắm, đi mở tủ cho bác Sohanet và hai con ra, rồi nói Lạy Chúa, bác đã được giải thoát và hai con nhỏ của mình đã sống lại. Rồi vua kể cho hoàng hậu nghe sự việc vừa qua. Từ đó, vua, hoàng hậu và hai hoàng tử cùng bác Johannes cùng vui hưởng hạnh phúc trọn đời. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các con nếu thấy chuyện hay thì nhớ nhấn like subscribe và chia sẻ kênh Vương Nhị để các bạn nhỏ khác cũng được nghe truyện nhé. Cô Nhị xin cảm ơn các con, chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.